play morning jazz. Bây giờ thì tụi mình à, sẽ à, đi đến Luzin sáng mai tụi mình có một cái event sáng ờ, sáng hôm nay tụi mình sẽ có một event giữa kết hợp giữa No Control ờ, và Luzin thì lát nữa sẽ cho mọi người xem nha. Yes. Nè, nếu mà trong tháng này á mọi người có mua bill in store của No Control Studio thì mọi người sẽ được một voucher giảm giá 20% tại Luzin nha mọi người. yeah, Yeah. Yes. à, ờ, Pin đã tới uh, ờ, Luzin rồi thì không sao chậm đây thì hôm nay Chase and Melo sẽ có hai người ở dưới cái lầu một lầu một có kiểu có kiểu uh, mì ý và xong rồi soda rồi dessert tùm lum hết thì tụi mình cái này là bây giờ yakun này là cái ờ, soda gư đó nó là cái vị soda vị hoa anh đào á một người soda bãi hoa anh đào rất là ngon cái menu ăn tư này nhìn nó cũng rất là dễ thương quá mọi người là kiểu rất là kiểu hồng Nếu mà mọi người muốn thử Sakura Mon thì hãy qua bên Brazil nha yeah. Dạ. Hôm nay là mình ăn với Nguyên nữa nha mọi người đó Hay đây nha hôm nay là cái này là quà tặng cho nguyên cái áo với lại một cái ờ, cái túi đó tiên có gọi cái ờ, menu mới là là cái mì với lại ờ, trứng cá tuyết tiên gọi cái vô đây gọi không tắm mọi người không tắm luộc duyên ngon hả ngon Ok, thì tụi mình đi lượt về và bây giờ đi ở văn phòng và Tiên vừa mới livestream xong rất là mệt rồi nói hết nổi luôn rồi bây giờ mình sẽ à, xuống xem mấy bạn có đơn sao nha Tiên hiện tại đang ở văn phòng và ngày hôm nay thì Tiên có rất là nhiều việc để làm Tiên đang livestream, Tiên đang, đang vlog nữa hai hai đâu rồi ừ. bây giờ là ok đang rồi giờ tụi mình đang trưa mọi người đang ờ, bánh ướt thịt nướng mọi người Good morning ngày hôm nay là chủ nhật và tụi mình ờ, vừa mới dậy xong rồi tối qua đi quẩy đi đâu bây giờ là kiểu bị hơi bị tiền địch nữa mọi người Nhưng mà bây giờ tại vì hôm nay Tiên có rất là nhiều việc ờ, phải đi Cho nên là bây giờ tụi mình sẽ đi ờ, công việc một chút Sau đó thì Tiên sẽ về nhà và ăn cơm nha 위험해 이 순간 분위기가 심장이 뛰고 있네 아무 생각 안 Tiên với Kyle vừa mới đi rửa xe xong và bây giờ Tiên đang ở store để xem mấy bạn à, làm việc một chút để Tiên show cho mọi người xem vào cái new collection của Her nha mọi người đồ rất là đẹp luôn á đó. đó mình sẽ có cái đầm à, đầm hoa này nè xinh nha rồi một cái đầm hoa nữa ôm body đó rồi tiếp theo là cái áo màu xanh này mọi người xinh nha đó sau một cái áo trắng áo trắng này rồi sau một cái quần quần, sọt sọt ta rồi sau một cái váy cái skirt đây. cái này chưa cùng nơ để tìm coi cho mọi người coi cái này đây đó rất là xinh luôn low waist nha mọi người và một cái set rất là đẹp áo có nơ nè thấy không nơ cột nè mọi người với lại cái quần đây mọi người đó mọi người có thể tới store thử nha thì tụi mình còn rất là nhiều đồ khác nữa xinh lắm đó mọi người có thể tới store xem thử nha còn bên này là sẽ sale đến cuối tháng tư là mọi người hãy đến và xem thử đồ nha Good morning Hôm nay là thứ hai đầu tuần Và hôm nay Tiên ở nhà làm việc Còn Khai học thì đã đi làm rồi mọi người à Hôm nay thì hơi lười một chút nên là ở nhà làm việc thôi Tại vì sáng dậy kiểu bị mệt á Nên là chiều nay thì Tiên có họp với lại nhân viên của Tiên Nhân viên Tiên sẽ qua đây Qua nhà Tiên à, họp xong rồi Hôm nay mình cũng không làm gì hết Chỉ ở nhà chill thôi và làm việc thôi à, Trong tuần này thì Tiên có một cái shooting tiên vừa làm việc xong Starbucks thì đi nghe đi à, trên đường về cái bên thì có một cái quán thì vô ăn thử rồi thấy cũng có vẻ ok cho mọi người ơi mọi người cái này cái này là người ta nói là mình ăn được hai người đó mọi người mọi người nhìn cái chảo là tiên ăn cái mà em thì rất tiên ăn hết luôn á comida